Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Chung cư tầng 5 Ngô Quyền phường 6, diện tích 53m2, đã hóa giá, đường ô tô, kết cấu, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà vệ sinh. Cách trung tâm 1,5 km, gần chợ, trường học, bệnh viện, an ninh cao, giá 1,95 tỷ đồng. Nhà hẻm Phan Đình Phùng phường 2, diện tích 16m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường xe máy, kết cấu. Một trệt 3 lầu, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, mỗi tầng đều có bạn công, cách đường chính 100m, nằm ngay trung tâm, tiện ích đầy đủ, giá 2,8 tỷ đồng. Khách sạn Phan Như Thạch phường 1, diện tích 97m2, sổ riêng xây dựng, đường nhựa 8m, kết cấu một trệt 3 lầu một áp mái, 20 phòng ngủ, 22 nhà vệ sinh, sân thượng trước và sau, phun nội thất. Ngay trung tâm thành phố, khu khách sạn đông, an ninh tốt, kinh doanh ổn định, giá 28 tỷ đồng. Đất hai mặt tiền Ngô Thị Sĩ phường 4, diện tích 300m2, thực tế 320m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Tây Nam và Đông Bắc, đường ô tô. Cách trung tâm Đà Lạt 2 km, đất thế dương vuông vắn, view thoáng, khu dân cư yên tĩnh, giá 3,3 tỷ đồng.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 八八八